Máy có thiết kế với lớp vỏ bằng sợi carbon nên rất chắc chắn cùng với logo đeo được mạ chrome ở chính giữa rất sang trọng. Máy rất nhẹ có trọng lượng 1,2 kg cho phiên bản không cảm ứng và 1,3 kg cho phiên bản có cảm ứng. Màn hình được thiết kế gần như full viền. Điều này giúp cho kích thước của Dell XPS 9360 thu gọn lại gần bằng những chiếc laptop 11 thông thường. Nó cũng giúp cho màn hình nổi bật hơn khi chúng ta tập trung vào nội dung hiển thị hơn. Màn hình 13,3 inch Full HD đem đến khả năng hiển thị hình ảnh với độ phân giải cao, rõ nét. Tấm nền IPS cho góc nhìn rộng giúp chúng ta có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau. Loa trên đeo IPS 13 9360 khá là to và rõ ràng. Tích hợp sẵn phần mềm Voice Max Audio Pro giúp cân bằng và tùy chỉnh âm thanh. Người dùng có thể tinh chỉnh âm thanh tùy chỉnh thông qua ứng dụng này. Trải nghiệm đánh máy trên đeo XPS 13 9360 là khá thoải mái. Hành trình phím 1,2mm mang lại độ này tốt, phản hồi chính xác. Tút bát của Dell XPS 13 9360 rộng rãi, thoải mái, di chuyển mượt mà và chính xác. Tuy có kiểu dáng mỏng nhẹ nhưng Dell vẫn cố gắng thích hợp cho thiết bị của mình những kết nối hữu dụng nhất cho người dùng. XPS 13 9360 được trang bị hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, một khe đọc thẻ nhớ SD. Dell XPS 13 9360 không chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng, bóng bẩy mà còn ẩn chứa bên trong một sức mạnh đáng kể khi được đeo trang bị bộ vi xử lý thế hệ thứ 7 Intel Core i5 7200 Kai Black, tốc độ CPU đạt 2.5 GHz và tối đa được 3.1 GHz, cho phép máy xử lý các tác vụ một cách nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Cùng với bộ nhớ RAM 8GB và chip đồ họa HD Graphics 620 đem lại khả năng xử lý công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra, Dell XPS 13 9360 còn được trang bị ổ cứng SD dung lượng 256GB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 Thank you